các bạn rất là nhiều giá đặc biệt thì hôm nay ra 79 nhất to thì ra kép 11 rồi với lô tô thì ngày hôm nay cũng à, khá là đồng đều không đầu nào và đít nào bị câm cả và cái cầu lô hay nháy thì ngày hôm nay có 33 ngày hôm nay thì kép rất là rực rỡ các bạn nhé cái lô cặp thì có cặp 0990 à, và 5885 đặc biệt thì ra 79 rồi thì mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút vậy thôi bây giờ mình sẽ mở cái nhật ký zalo lên cho các bạn xem nhé thì trong cái mấy cái ngày vừa rồi ấy, thì mình không có lên làm video cho các bạn được nhưng mà mình cũng tranh thủ thời gian để mình có soi cầu cho các cái thành viên ở nhóm tứ nương của mình ở trên zalo các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng đã vào nhóm tứ nương thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với độc thủ đô vip 85 rồi đấy à, những bạn nào mà trùng máu về à, và theo mình thì đã ngày hôm nay đã về bờ rất là an toàn với độc thủ lô 85 nhá đây mình sẽ lại mở lại cái nhật ký Zalo cho các bạn xem. Zalo 0963236194. Đây, mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô 85. Thì ngày 28 năm đã nổ tương bừng rực rỡ rồi, đã đưa các thành viên ở nhóm tư lương của mình, những bạn là đã tin tưởng vào nhóm của mình về bờ bến rất là an toàn. Thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ ấy, các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn ở trên video thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194. Mình lưu ý với các bạn một chút là các bạn hãy ghi nhớ từng cái số điện thoại của mình vào bởi vì là hiện tại thì đang có rất là nhiều những thành phần xấu họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình và những, dùng những cái số zalo khác nhau để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn và có những cái số zalo thì giống hệt cái số zalo của mình ấy thế các bạn hãy ghi nhớ giúp mình là 0963236194 các bạn nhé đấy à, còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu cho các bạn và cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên à, video thì à, ngày mai ngày 15 tháng 3 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 6 độc thủ đề 060 bạch thủ lô vip là 4664 cái dàn đề giúp rút gọn sẽ có 010 020 030 070 090 464 565 676 686 và 696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 sẽ may mắn với những con số trên đây của mình và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye